Chúng mình sẽ cùng đến với phần mở rộng vốn từ là phần cung cấp cho các con vốn từ về thể thao. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu thông qua hệ thống bài tập sau. Trước hết, chúng ta sẽ đến với phần bài thứ nhất. Bài thứ nhất chia thành hai phần, chúng mình hoàn thành phần A. Phần A có yêu cầu là hãy kể tên các môn thể thao bắt đầu bằng những tiếng sau. Chúng ta sẽ mở rộng phần hiểu biết của mình cách tìm các môn thể thao và bắt đầu với tiếng bóng. Với từ bóng còn có những bộ môn thể thao nào? Nào, hãy cùng với cô và Tuliha khám phá nhé. Cô giới thiệu với các con phần mẫu mà các con tìm. Ví dụ, từ bóng đá. Đây là một tên môn thể thao mà có từ bóng đứng ở đầu. Hình ảnh minh họa cho các con. Các bạn nam chắc chắn rất yêu thích và không xa lạ với bộ môn này, kể cả các bạn nữ, bởi vì người ta gọi đây là môn thể thao vua mà. Chúng mình tìm hiểu tiếp nhé. Với tiếp tục từ bóng, để kể tên các môn thể thao, cô giới thiệu với các con môn bóng truyền, môn bóng rổ, môn bóng ném, giống như hoạt động của bóng ném nhưng chơi ở dưới nước, ta gọi đó là môn bóng nước. Bộ môn được yêu thích ở nước Mỹ đó là bóng bầu dục. Bộ môn rèn luyện sự nhanh nhẹn, năng động, tinh mắt, nhanh tay, môn bóng bàn. Như vậy, chúng ta đã được làm quen với một số bộ môn bắt đầu bằng từ bóng. Tất nhiên sẽ còn nhiều bộ môn khác nữa, đó chính là phần tìm hiểu thêm của các con.